Xin chào các em Hôm nay thầy lại lên với các em ở bộ môn vật lý lớp 9 Ta tiếp tục ở phần điện học Và hôm nay ta sang lại bài tập về công suất điện, điện năng tiêu thụ và định luật rút đạn sơ Trước khi đi vào cái phần hướng dẫn các bạn là các dạng bài tập về công suất điện, về điện năng tiêu thụ và định luật rút đạn sơ thì thầy sẽ ôn tập cho các bạn một số đơn vị kiến thức cần thiết đưa những cần nhớ thứ nhất đó là về công suất điện thế thì công suất điện được công được tính như thế nào thì công suất điện được tính bằng công thức P bằng U nhân Y bằng Y bình nhân L và bằng U bình trên L trong đó các bạn biết rồi P là công suất U là hiệu thế là hai đầu dụng dùng điện và cực Y là cường độ dùng điện chạy qua dụng dùng điện thế thì cái đơn vị công suất này là cái gì đơn công suất của đơn vị là watt hoặc là kilowatt Đấy. đúng nhỉ thì các bạn thấy là trên cái thiết bị cứ ghi là 100 watt 200 watt ý chỉ là công suất điện và đó là công suất tiêu thụ của đề Đấy, như vậy nó về đơn vị ngoài ra watt là kilowatt là megawatt Đấy, các bạn lưu ý thế 1 kilowatt 1 kilowatt thì bằng một nghìn watt bạn nhớ các bạn để ta vận dụng làm bài tập rồi còn có megawatt này thì ở đây thì đến những cái phần nào của megawatt thì sử dụng các bạn có thể thêm thứ hai là về điện năng tiêu thụ điện năng tiêu thụ là cái gì là cái ví dụ như ta có là đấy nhỉ là ở nhà ta sử dụng điện năng tiêu thụ hàng ngày là bao nhiêu ví dụ cái này điện năng nó tiêu thụ bao nhiêu bao nhiêu dung đúng không thì hiện đang chúng tôi có thực tính bằng a bằng u nhân y nhân t trong đó u hoặc là bằng y bình n nhân t trong đó là y bình y là điện cường độ dòng điện chạy qua thiết bị điện cái là là t là thời gian dòng điện chạy qua còn l là điện trở của cái dây dẫn thiết bị để các bạn như vậy và cái thứ tư đó là nội dung là định luật joule về định luật John sơ thì định luật của nó người ta có cái định luật là như nào nhỉ nội dung định luật phải nhắc cho các bạn thôi đó là nhiệt lượng tỏa ra trên một đoạn dây dẫn tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện với điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua đấy tức là nhiệt lượng tỏa ra trên bất kỳ một dây dẫn nào thì ta sẽ có nào nào nó tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua đấy các bạn hiểu như vậy và công thức tính của nó công thức tính nhiệt lượng tỏa ra thì quy bằng y bình nhân R nhân t đấy. nên là công thức này tính hơi bị là dung đơn vị là dung còn tính cho đơn vị calo là các bạn 0,24 nhân y bình nhân R nhân t là nhân calo đấy. một dung bằng 0,24 calo và như thế đấy. thì chắc là các bạn đã nắm vững các đơn vị kiến thức này rồi đúng không à đây là cơ bản nhất cốt lõi nhất còn những đơn vị kiến thức nào mà nó còn liên quan thì trong quá trình làm bài thầy sẽ tiếp tục củng cố cho các bạn đúng không và hôm nay ta sẽ đi làm tiến hành làm bài tập số 1 bài tập 1 bài tập 1 của chúng ta là trên một bóng đèn có ghi 220V 110W Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Là nêu ý nghĩa của các số liệu trên tức là số liệu này là như thế nào đấy à, có một năm mà đề thi vào lớp 10 của chúng ta là có câu hỏi như thế này rất dễ thôi các bạn tức là một bài này có những năm không hỏi như hỏi như vậy thì bạn chú ý học ở đây là cái quy định rất thực tế vì thiết bị các bạn mua về các bạn thấy rằng trên mọi thiết bị của bạn đều ghi số liệu như vậy là trên một góc đèn đều ghi như vậy cái thứ hai đó là như thế nào nha là người ta yêu cầu là mắc đèn này vào mạch điện có hiệu cường độ dòng điện trong mạch là 0,4 a thì đèn có bị hỏng không đấy thì đèn bị hỏng không thì ở đây ở đây các bạn chú ý xem là lúc ta sẽ tính xem khi cho cường dòng điện chạy qua đèn nó không bốn a thì nó hỏng hay không đúng không đấy, thì bây giờ ta sẽ các bạn cách làm thế thì về về cách làm ở câu a thì dễ rồi đúng không các bạn nhỉ à, dễ nhưng ta vẫn phải học vì một số bạn cứ tưởng dễ nhưng mà càng dễ tức là càng nhanh nhớ càng nhanh quên cái nào mà nhanh nhớ thì nhanh quên mà cái nào mà lâu nhớ thì lâu quên à, các bạn hiểu như vậy sau đó các bạn cố gắng là mặc dù là rất nhanh nhớ nhưng các bạn phải nhớ lại nhiều lần để không bị quên nhớ chưa à, câu a là có đúng không? ý nghĩa số liệu người ta gọi ý nghĩa các số liệu về ý nghĩa các số liệu ở đây thì ở đây ta có hai số liệu số liệu thứ nhất là 220V 220V được gọi là cái gì thế thì 220V này người ta gọi là đây là hiệu điện thế hiệu điện thế định mức của bóng đèn 220V là hiệu thế định mức của bóng đèn Đấy. hiệu thế định mức nghĩa là thế nào hiệu điện thế định mức nghĩa là bóng đèn này hoạt động bình thường ở 220V tức hoạt động bình thường ở hiệu thế định mức còn khi nó vượt qua hệ định mức thì bóng đèn sẽ bị hỏng còn khi nó hoạt động dưới hiệu định mức thì nó hoạt động không bình thường các bạn lưu ý nha hiệu điện thế định mức tức là hiệu điện thế mà thiết bị điện hoạt động bình thường à, thiết bị điện bình thường nếu như mà hiệu nếu như thiết bị điện hoạt động ở trên hiệu định mức thì thiết bị điện sẽ bị hỏng đấy được chưa bạn còn nếu như mà hoạt động ở dưới hiệu định mức thì nó sẽ hoạt động không bình thường đấy nhớ như vậy nhớ như vậy vì vậy cái số 220 này là cái định mức và những định mức ở Việt Nam ta thì hiện thế của điện uh, sử dụng là 220V do đó hầu hết các thiết bị điện của chúng ta có hiệu định mức là 220V Đấy mặc dù trong một số thiết bị thì các bạn mua về có thể ghi là 220 đến 240 chẳng hạn thì 240 ví dụ đưa lên được 240 nó chỉ chịu được trong vòng 1 giây 10 giây 5 giây ví dụ như vậy tức là người ta đề phòng cái việc không may nó quá thì ít thì nếu chịu được một đấy rồi còn một thời gian dài nó sẽ bị hỏng do đó thiết bị điện dụng cụ và thiết bị điện hoạt động tốt nhất là ở dưới định mức là 220V còn dưới 200 v thì nó hoạt động không bình thường cho nó cũng không tốt Đấy. thứ hai là về gì các bạn nhỉ 110 watt 110 watt này là cái gì đấy các bạn nhỉ watt ở ta nói đến công suất điện đúng không các bạn nhưng mà nhiều bạn đến đây nói là à cái gì 220V là hiệu định mức còn 110V cũng là công suất định mức đúng nhỉ thì ở đây người ta không dùng khái niệm công suất định mức mức mà 110V đây người ta nói rằng là, là công suất công suất đạt được đạt được của bóng đèn bóng đèn khi khi đèn hoạt động ở hiệu điện thế đơn giản như vậy thôi nhưng mà các bạn đôi lúc mà không biết là thế. à cái trên đó là đỉnh mức thì cái dưới đó là đỉnh mức à, nếu như vậy là các bạn chưa chính xác mà ta phải dùng từ là 100 người đó này nó là công suất đạt được khi bóng đèn hoạt động ở hiện thể định mức các bạn hiểu như vậy Đấy. còn công suất có thể đạt thấp hơn các bạn lưu ý thế có thể đạt thấp hơn nếu khi không hoạt động ở hiện định mức hoặc là cao hơn đúng không ạ Đấy. thì đó là cái thầy vừa hướng dẫn các bạn làm vừa phân tích để các bạn hiểu rõ hơn ở câu b ở câu b của chúng ta là nếu mắc, mắc đèn này vào mạch điện có cường độ dòng điện trong mạch là 0,4 a thì đèn có bị hỏng không Đấy. vì sao đúng không thế thì bây giờ muốn biết được đèn có bị hỏng hay không vì sao thì ta xem xem vậy thì cường độ dòng điện cái bóng đèn này nó chịu được cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu đấy đúng không nhỉ nếu như nó chịu cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu mà cường độ dòng điện đó lớn hơn cái 0,4 a này, thì bóng đèn này là không bị hỏng còn nó nhỏ hơn 0,4 a này thì bóng đèn sẽ bị hỏng đấy vậy muốn biết được thì ta phải tính xem là cường độ điện chạy qua khi nó hoạt động khi đèn hoạt bình thường thì cường độ điện chạy qua của nó là bao nhiêu và cái 0,4 này nhỏ hơn hay lớn hơn đúng không nên ta có ta có thế nào nhỉ ta có gì đây u của đèn u của đèn ta tính bằng mấy các bạn nhỉ à, bằng 224 đề bài cho bằng 224 p của đèn thì bằng 114 từ đây ta sẽ tính được như này các bạn nhỉ y của đèn y đèn tức là cường độ dòng điện chạy qua đèn khi nó hoạt động ở hiệu điện tích định được chưa các bạn thì y đây này nó sẽ bằng như thế các bạn này à ở đây ta có này p của ta thì bằng u nhân y đấy các bạn lưu ý p của ta thì bằng u nhân y nên từ đây ta suy ra ngay được y của ta sẽ bằng p chia u à. mà khi y bằng p chia u rồi thì ta có y của ta sẽ bằng p để chia cho u để u đèn đến u d và lúc này ta sẽ được cái gì đấy u đến b đèn là 110 quá còn gì đấy các bạn nào cái gì đấy u đèn là 220 đấy. các bạn thực hiện phép chia thực hiện phép chia lấy 110 chia cho 220 các bạn thực hiện bấm máy tính các sẽ được 0,5 à. sau khi tính được y đèn bằng 0 so sánh với cái cường độ điện trong mạch xem là như thế nào nếu nó lớn hơn cường độ điện trong mạch tức là đèn không bị hỏng lớn hơn hoặc bằng nếu nó nhỏ hơn cường độ điện trong mạch thì đèn nó sẽ bị hỏng đúng không đúng không ta có là mà ta có y mạch của ta y mạch của ta để bài cho bằng không phẩy bốn a nên từ đây ta suy ra được là này nhỉ y mạch bằng 0,4 A bé hơn 0,5A bằng y gì đấy các bạn này y đen nên từ đây ta suy ra được là đèn thế nào bạn này đèn không bị hỏng à nhiều bạn dùng từ đèn không bị cháy không nên dùng từ cháy nhá vì đèn nó sáng bình thường á có một số khái niệm một số tài liệu người ghi là đèn cái bóng đèn của chúng ta bóng đèn điện chúng ta nó khi nó sáng người ta gọi là cháy sáng bình thường đấy người cháy sáng đó không thế thì một số tài liệu ta dùng như vậy nên nền tảng ODF không nên dùng từ cháy này mà ta dùng từ là bị hỏng các là điều gì vậy bị hỏng tức là nó không hoạt động nữa nó hỏng này các bạn hiểu chưa nhỉ bây giờ thì ta ra bài tập số 2 cho các bạn Và đây là bài tập số 2 Bây giờ mời các bạn làm bài tập số 2 Thế thì ở bài tập số 2 này tương tự bài tập số 1 và ở câu A nêu ý để các số liệu trên một bóng đèn có ghi 220V 132W Thế thì ở câu A nêu ý nghĩa số liệu thì phần này thì sẽ không hướng dẫn bạn nữa đúng nhỉ Thầy sẽ dẫn bạn làm câu B nhanh Câu B cũng tương tự như vậy là bắt đèn này vào mạch điện có cường độ điện là 0,7A thì đèn này có bị hỏng không? Vì sao? Vậy thì ta sẽ làm câu gì và câu B Tương tự như vậy ta sẽ có ta có U đèn của ta sẽ bằng 224 P đèn của ta là bằng 132 W Đấy, 132 W Đúng chưa các bạn nhỉ? Vậy bây giờ ta sẽ như nào các bạn nhỉ? Ta sẽ tính xem Y đèn của chúng ta bằng bao nhiêu Vận dụng công thức như thầy đã hướng dẫn các bạn Thì sẽ bằng P đèn chia cho U đèn và nó ra bằng mấy các bạn nhỉ à cái này bằng 220 à bằng thầy xin lỗi 132 chia cho mấy đấy 220 và cái này bằng 0,6 à đúng không mà ta có y mã của ta để vào cho là mấy à 0,7 a vậy từ đây ta suy ra được suy ra được y mã của ta bằng 0,7 a lớn hơn 6A bằng y đẻ nên ta thấy rằng là y mặt lớn hơn y đẻ tức là cường điện trong mạch lớn hơn cường điện chạy qua mà máu đèn nó chịu đựng được do đó đèn này phải bị như nào các bạn nhỉ à bị hỏng nên tôi suy ra là đèn bị hỏng Đấy, đèn bị hỏng và như vậy là các bạn kết luận xong bài được chưa các bạn nhỉ à bây giờ thầy sẽ ra bài học về nhà cho các bạn các bạn về nhà vận dụng bài thời gian và thể ra thêm vài ý để hôm sau thì sửa sau nhé các bạn nhé và đây là bài tập về nhà thầy à, chuẩn bị cho các bạn các bạn nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ và theo dõi các video tiếp theo của thầy để có những bài tập mới và các dạng bài tập khác nữa các bạn nhớ rằng ở bài này thì thầy đã thêm các bạn ý c và ở ý b cũng có thêm một ý nữa các bạn làm xong các bạn nghiên cứu nếu chưa làm được các bạn sẽ theo dõi video tiếp theo của thầy để thầy hướng dẫn các bạn cách làm câu này à, bạn nào chưa đăng ký kênh các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận video mới nhất nhé à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo